đây, đây, đây, đây, các bạn hôm nay nhá mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái bí quyết à, mà mình à, thường thay cái lõi lọc máy giặt này và nhân tiện chia sẻ cái bí quyết thay nó máy giặt thì mình sẽ báo giá và chia sẻ với bạn về cái sản phẩm mà lộc cung cấp Đấy. thì à, ở đây lộc bán một cái sản phẩm đó là sản phẩm của Sato nhé Đấy. À, Sato Đấy. Sato Việt Nam Sato Việt Nam đây là sản phẩm của Việt Nam thì uh, các bạn nhìn thấy các bạn biết rồi lõi lọc máy lọc nước đó, lõi lọc máy lọc nước thì uh, sản phẩm này à, nếu như các bạn đã ra ngoài kia mua ba cái này nó sẽ rơi tầm 200 nghìn ba cái này Đấy. hoặc là người quen người thân thì có thể bán cho các bạn là trăm bảy trăm tám bớt bạn hai ba mươi nghìn Đấy, thân người quen còn lộc bán trên video này lộc chỉ có 150k thôi chỉ bán 150k không lãi nhiều đấy anh chị em nha anh chị em nào đấy mà mua hai hai nhất mua hai à, bộ tức là sáu cái này mua hai bộ thì lộc sẽ uh, à, free ship nhé chắc chắn free ship cho tất cả những ai mua hai bộ này hai bộ đấy thì bộ của nó thế này đây bộ của nó là, là trong hộp như thế này anh chị em nhé đây bộ nó trong hộp như này thì anh chị em mua về đấy, đọc cái đóng kín như thế này thì anh chị em sẽ bóc ra thì anh chị em mua về thì nó đóng kín này anh chị em bóc ra nhé bóc ra như thế này đây đó bóc ra như thế này thì à, bây giờ là chia sẻ anh chị em cái bí quyết thay cái này thực ra thì uh, chia sẻ với những anh chị em gọi là không phải là thợ thôi còn anh chị em mà đã là thợ hoặc đã biết làm đã từng làm rồi thì nó rất đơn giản anh chị em tinh ý cái là, là là làm được thôi thế còn đây là mình chia sẻ là mình chia sẻ với người dân làm sao là mình hướng dẫn cho các bạn tự nhá có thể thay được cái này ông già bà già nhá đấy thanh niên 14 hay 15 tuổi rồi là thậm chí ít tuổi hơn rồi là phụ nữ đấy, đàn bà đấy, người già đấy, đều có thể là tự mình thay thế này được thay thế này được thì cách thay thế cái này nó <clears throat> thì thay thế cái này người à, biết thì dễ người không biết thì nó khó thế thì nó sẽ chia sẻ các bạn hướng dẫn các bạn đây thứ nhất các bạn sẽ thấy ở đây là nó <clears throat> thứ nhất ở đây là các bạn sẽ khó phân biệt đâu là nõi số 1, nõi số 2, nõi số 3 khi các bạn mua một cái bột đồ mới về như thế này thì ở trên đây nó có ghi là nõi số 1 đấy đôi khi lõi số 3 đấy, lỗi số 2 nó ghi sẵn rồi nhưng cái máy của các bạn đang dùng ở nhà đâu có ghi đâu vậy đúng không cái máy của bạn đang dùng hiện tại đâu có ghi đâu để các bạn có thể thay đúng thứ tự được mà mở ra không biết cái nào là một cái nào hai hết đúng không thì cái đây các bạn sẽ dựa vào để xác định cái 123 trong cái máy ống nước nhà bạn nhé máy ống nước nhà bạn xác định nó bằng cách đây nhìn kích cỡ đây là cái lõi số 2 lõi số 2 nha lõi số 2 cái kích cỡ của nó là to nhất nha kích cỡ của nó là mập nhất mập béo nhất cái lõi số 3 đấy, là trung bình đấy, kích cỡ vừa phải đấy. còn cái lõi số 1 là kích cỡ bé nhất nhé lõi số 1 là kích cỡ nhỏ nhất đấy các bạn cứ mở cái uh, máy đọc nước các bạn ra mai nước các bạn ra thì à, các bạn sẽ có ba cái mai lộc sẽ quay cho các bạn cái video mà lộc tự thay lộc tự thay nhé còn đây lộc thì hướng dẫn để cái mẹo và để anh em sẽ có thể hiểu được và chúng nó báo giá cho em Đấy thì anh chị em có thể tự hình dung được là lõi số 1 ờ, là lõi bé nhất, Đấy. lõi số 2 thì là lõi to nhất nhưng lõi số 3 thì lại vừa vừa thôi Đấy, ở giữa. Thì thông thường thì cái starter nó sản xuất thì cái này nó sẽ đặc sệt Cái lõi số 3 này nó đặc sệt, lõi to số 3 à, <clears throat> cái lõi số 2 nó đặc sệt, lõi to nhất là đặc sệt. Thế còn cái lõi uh, số 3 thì nó lõi lưới. Đấy, lõi số 3 thì này là lõi lưới. Nhất anh chị em có thể phân biệt bằng cái cái, cái cấu tạo ờ, của nó con phân biệt là cấu tạo của nó thì cái lõi số 3 này là lõi lưới đấy, nó có dạng lưới như này đấy, và cái lõi số 1 của nó thì là dạng mịn dạng bông mịn nhé dạng bông mịn anh em cứ nhớ là anh em mở cái à, máy đặt của à, anh em cứ nhớ là anh em mở cái máy lọc nước của anh em ra thì cái nào là cái là sợi bông mịn thì nó là số 1 cứ sợi bông mịn nó bấm là hơi mềm mềm này nó, sợi bông này bấm hơi mềm mềm này thì đó là à, lõi số 1 đấy thì còn khi mà anh em Ừ, thấy cái nào mà nó có dạng lưới Đấy, dạng lưới hoặc là nó có dạng gọi như vải dạng vải thì nó sẽ là nó số 2 còn cái nào mà dạng nhựa to nhất dạng nhựa to nhất thì là số 1 à số 3 à, à chờ xin lỗi anh chị em cái nói nào mà có dạng lưới đấy, dạng lưới hoặc dạng vải đấy, có màu tối tối này đấy, dạng lưới dạng vải hoặc là uh, <coughs> hoặc là hoặc là hoặc là dạng uh, hoặc là dạng vải vải xốp nó bọc bên ngoài thì nó sẽ là cái lõi số 3 nhé số 3 cái cơ năng nhỡ này Đấy, số 3 thì cái starter nó sản xuất đặc biệt nên anh em phải nhìn được ra nhưng cái hãng khác thì nó không như vậy hãng khác không như vậy thì anh chị em phải chú ý đấy là hướng dẫn anh chị em còn cái số 3 là bao giờ cũng là cái vỏ vỏ nó là vỏ nhựa bên ngoài vỏ nhựa vì bên trong nó là có hạt sỏi rồi các hạt từ tính khác đấy, để để để nó lọc nó khi đấy là nó cũng chia sẻ anh chị em đây anh chị em nhớ bây giờ chúng ta không còn chữ số ở đây nữa thì chúng ta biết là cái bé nhất là số 1 cái to nhất là số 2 và đoạn số 3 đấy hoặc anh chị em sẽ là cái uh, vải bông đấy, nó có cách <clears throat> đấy chúng ta sẽ hiểu được còn nếu như mà nó không khác nhau về kích cỡ nếu như không khác nhau kích cỡ ở các hãng khác thì các bạn biết là thứ cái nào à, bọc vài bông trắng bên ngoài vài bông trắng <clears throat> vài bông trắng xúc xúc mà mềm mềm bên ngoài thì cái đó thì cái đó nó là loại số 1 và cái nào mà bọc bằng nhựa trắng to nhất à, bọc bằng nhựa trắng thì nó sẽ là số hai <laughs> thì nó sẽ là số 2 mà anh em lắc lắc này lắc lắc mà có tiếng kêu này đấy lắc lắc tiếng kêu này thì nó là số 2 đấy thì đấy là cái điều quan trọng nhất là muốn chia sẻ anh chị em có cái mẹo để anh chị em không bao giờ thay nhầm nhé anh chị em không bao giờ thay nhầm được đây là một muốn hướng dẫn anh chị em vậy và chia sẻ lại một lần nữa là ba cái này và muốn chia sẻ các bạn thì là mỗi ờ, uh, 6 tháng các bạn nên thay một lần 6 tháng anh thành một lần nếu như nhà bạn là có bốn người sử dụng nhé bốn người sử dụng đấy. nếu như bốn người đó ít khi ở nhà thì có thể là một năm cũng được đấy. còn thông thường thì lúc bốn người thì người ta sẽ 6 tháng người ta sẽ thành một lần đấy cái, như vậy thì các bạn có thể tưởng tượng là đấy một nhà bốn người 6 tháng thành một lần thì các bạn tưởng tượng như nhà các bạn có hai người à, hai người ít khi ở nhà thì có thể hai năm theo lần cũng được đấy các bạn tự tưởng tượng ra để có thể thay cho sản phẩm nhà mình và các bạn nhớ là bán cho các bạn cái sản phẩm này rất là rẻ nhá chỉ có 150.000 một bộ thôi Đấy, 150 000 một bộ và bạn nào mua hai bộ thì chúng ta sẽ sẽ được uh, miễn phí ship nhé miễn phí ship toàn quốc nhé thì đấy là điều quan trọng nhất 150k và cảm ơn các bạn đã xem hết các video này cho đến tận bây giờ hẹn gặp lại các bạn cho tất cả các video tiếp theo goodbye